À, ví dụ một là bài toán cho tam giác ABC có cạnh AB bằng 4 cm, BC bằng 7 cm và CA bài toán cho là 9 cm. À, bài toán yêu cầu chúng ta là tính giá trị của cốt A và sin A. Đó. Thế nên chúng ta chú ý này, à, thầy vẽ lại cái hình này cho các em thấy nhé. À, ờ, tam giác ABC tương đối thôi nhỉ. Cạnh à, một cạnh bằng 4 này, AB bằng 4 này, cạnh BC bằng 7 này. Và cạnh các mục 9 tương đối nhá à, ABC đây là cạnh AB bằng 4 này BC bằng 7 và AC bằng 9 thế người ta yêu cầu tính cốt góc A nhé góc A là góc đối diện với lại cạnh BC thì chúng ta chú ý là ta đã biết cái công thức hệ quả từ hàm cốt rồi đúng không nào thì ta áp dụng luôn vào công thức ta có là cốt góc A cốt góc A nhá sẽ bằng cạnh này này AB bình phương cộng với AB bình phương cộng với AC bình phương. Đó. Và ta trừ đi BC bình phương trên cho hai lần của AB nhân với lại AC. Đấy công thức hàm cốt rồi, đúng không nào? Và thế B thay số vào thôi nhá. Như vậy nó sẽ bằng cốt của góc A sẽ bằng à, 4 bình phương cộng với lại AC là 9 bình phương trừ đi BC là 7 bình phương đúng không nào 7 bình phương trên cho 2 nhân vị 4 nhân với 9 đây 4 bình phương 36 à, 9 bình phương là 81 Đúng nào Trừ đi 7 bình phương là 49 thì sẽ bằng uh, à, 48 48 uh, à, chia cho 72 48 phần 72 thì bằng 2 phần 3 Rồi ok Cốt A sẽ bằng 2 phần 3 à, ờ, Như vậy là ta sẽ tìm được cốt A rồi Hỏi sin A đúng không Ta có này à, ờ, Sin thì ta cũng có rất là đơn giản thôi Ta có sin bình phương của A Cộng cốt bình phương của A ta mới học Đúng không ờ, bằng Bằng 1 Nhá. Sin bình cộng cốt bình bằng 1 Như vậy ta hoàn toàn rút ra được sin bình A sin bình A bằng 1 trừ đi cốt bình A và sẽ bằng 1 trừ đi 2 phần 3 tất cả bình phương và sin bình A đấy đây là 4 phần 9 đúng không 4 phần 9 1 trừ 4 phần 9 sẽ bằng 5 phần 9 và sin A sin A của chúng ta sẽ bằng căn 5 phần à, phần 9 trong căn thì bằng à, Căn 5 phần 3